Chào các anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với Khánh Hưng Audio Sài Gòn chuyên cung cấp các dàn âm thanh mini Nhật nội địa trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ 0919 768 024 hoặc truy cập vào website dàn âm thanh nhật.com để xem thêm nhiều sản phẩm khác. Còn đây là bộ dàn GVC EXS1 Bộ dàn này rất là nổi tiếng với các anh em nào đã từng chơi qua các dòng lo màn gỗ của GVC Bộ dàn này các anh em có thể chơi được CD kết nối với iPod và dùng được USB. Bây giờ em sẽ test chất âm của bộ dàn. Bộ dàn này về hàng với ờ, đầy đủ phụ kiện. Dây Login em đang kết nối phía sau. Còn đây là dây FM. Dây FM. Còn đây là Remote Sync. Rất là thuận tiện để các anh em có thể chơi nhạc. mắt đọc của bộ vàng rất là tốt ngoài ra bộ vàng này chúng ta còn có thể chỉnh được bát chép trên uh, remote này rất là thuận tiện mắt đọc rất là tốt có thể em đang sử dụng đĩa chép bình thường thôi em đang để mức bát và chép ở mức uh, bình thường mức số 0 để các anh em có thể dễ dàng thẩm âm có thể lên tối đa là 5 kiến mới leo dây nắng mô di bố phù hữu duyên mà thiên lý ngộ nam mô di bố phù gặp mặt nhau đây chúng nay họ hẹn thúy chung sáng son nam mô di bố phà Ngô kỳ thời vẫn nước giới cây đa em ơi anh dân chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ như đôi chim số lòng ruộng xa anh gieo dính giang vì biết Nam mà Nam mô di bốn phù Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó văng Ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đời gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thúy chung sắc son nam mô di bố phà ngộ kỳ thời bên nước giới cây đa em ơi anh dân chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ như đôi chim sôi nam mà nam mô di bố phù gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó văng ta giờ để em ờ, quay chi tiết về bộ vàng cho các anh em xem hình thức của nó rất là đẹp đây các nút bấm ở phía trên anh em nào anh em nào có nhu cầu xin liên hệ 0919 768 024 hoặc truy cập vào website vàng âm thanh nhật.com và đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về các sản phẩm mới nhất mà shop em về thường xuyên. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Chúc các anh em nghe nhạc thật là vui vẻ.